rằng em đau hay biết khi màn đêm nghe Now hey bitch, she man them ngọt ngào hương thơm rằng em đau hay biết khi màn đêm đến You.